hội đoàn mân côi sống tại Đài Loan Tha hương, xứ người vẫn luôn hân hoan Kết thành từng nhóm cùng nhau lần chuối liên kết mọi người hiệp nhất yêu thương thực hành lời Chúa ra đi giúp người đời tuy gian khó nhưng quyết không lơi cùng nhau sánh bước với Chúa vào đời làm rang danh Chúa đẹp người mãi thôi hội đoàn hân côi chúng con hôm nay xin ta ơn mẹ luôn luôn yêu trò che chiếc môn néo đầu gian nan khôn lường có mẹ soi đường truyền ba lời kinh mắt tôi mỗi ngày hy sinh quên mình nhiệt huyết yêu thương hội đoàn nói theo đức mẹ từ bi gian nan mỗi người vẫn luôn ra đi mỗi ngày cùng đem lời chúa mời nơi luôn biết cảm tạ mẹ chúa muôn đời ngoài việc lăn chuối sanh kinh mỗi ngày nhiệt tâm nhà chúa một cách không sai đời xa quê hương với bao tai ương hồi đoàn băn côi. người đoàn mất côi chúng con hôm nay xin tạ ơn mẹ luôn luôn yêu thương có mẹ chở che che muôn nẻo đường gian nan con đường có mẹ soi đường truyền ba lời kinh mất tôi mỗi ngày hy sinh quên đẹp chiều che chiếc muôn néo đường gian nan con đường có mẹ soi bước truyền bao lời kinh mắt coi mỗi ngày hy sinh quên mình nhiệt huyết yêu thương hy sinh quên mình nhiệt huyết rồi ok mày chơi mày chơi nhá mày chơi mày chơi truyền ba lời kinh mắt tôi mỗi ngày hy sinh quên mình nhiệt huyết yêu rồi chạy Tiếp thẳng máy đi nhá Con máy đấy chở con này Đá đi Đá bật từng em Đá đi Đá đấy Được Đá đi được Đá đi được đó, đó, đó, đó, nó, nó, nó chạy chạy chạy cái này cái này lên xuống sang cái lên Ok, rồi, nhạc ba hai một nhạc